À, hôm nay là mình đang à, có mặt à, ở à, tịnh viện à, Hương Nghiêm. Nơi đây là cái cái nguyên một cái vùng ở đây là gồm có Phương Liên Tịnh Sứ nè, rồi chùa Vĩnh Minh luôn là nơi đây là cái nơi mà ngày xưa sư ông Thích Thiền Tâm đi về Đại Ninh để mà ẩn tu á. À, mọi người có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái lịch sử của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là vị Đại sư Cần Đại, được còn được gọi là Vô Nhất Thiền Sư. Thì khi mà Ngài về cái vùng Đại Ninh hẻo lánh này để mà Ngài ẩn tu thì à, ngày à, đầu tiên là ngày ngồi thiền ở trên một cái ụ rắn bởi vì cái chỗ đó là cái gò mối mà cao nhất thì ngài nghĩ là ngài đi về đó là ngài ngồi thiền thôi nhưng mà không ngờ là ở dưới đó là có hai vị à, rắn chúa và ở dưới là có một ổ rắn luôn nhưng mà à, với cái đức độ của ngài thì ngài đã độ, độ được tất cả những cái vị rắn ở nơi đây là đặc biệt là hai vị rắn chúa đó đã quy y với ngài thì à, khi mà đặc biệt là những cái ngày mà ngài mà nhập thất á, mà ngài không gặp ai hết thì à, người ta nhìn thấy là xung quanh cái thất của ngài là tự nhiên thấy có hai vị vị nam với vị nữ mà hào quang sáng rực à sáng vàng rực rỡ mà đi kinh hành xung quanh cái chỗ của ngài mà sau này thì mới biết là hai cái vị đó chính là hai bồ tát rắn thì cái ngày mà sư ông mà tịch á là cái ngày di quan sư ông á là người ta nhìn thấy hai à, vị rắn lớn lắm to lắm mà vàng óng ánh bò xung quanh cái à, di quan của ngài á thì à, lúc đó là có ngẩng lên chào sư bà thanh nguyệt là đại đệ tử của sư ông á rồi xong rồi sau đó là đi thì à, tương truyền là mỗi một lần mà cứ mỗi một ngày mà cúng thất á, của sư ông á, là hai vị rắn nó lại quay về giống như là những cái vị mà đệ tử thuần thành y chang như mình mà đệ tử thuần thành mà à, sư phụ mà tịch diệt rồi xong là về cúng thất cho sư phụ vậy á thì cái vùng này là cái vùng rất là linh thiêng gọi là địa nhân linh kiệt á hồi xưa nè hồi xưa là cái vùng này là rất là hoang sơn nhưng mà nhờ sư ông về thì cái từ trường nơi đây rất là thanh tịnh và bây giờ mọi người nhìn thấy là đã hợp thành một cái quần thể chùa mà cái cái lượng mà chùa tịnh xá cốc rồi này kia ở trong đây á là nhiều nhiều hơn cả thành phố Hồ Chí Minh gặp lại á <coughs> cái khối lượng mà người ta về đây ờ, xây cất á thì nơi đây là cái tháp của cái tháp của sư ông mình đã có duyên về đây rồi thì kính mời tất cả mọi người chúng ta sẽ đi nhiều tháp ba vòng theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn là sư huynh hậu hay gì đà phật rất là hữu duyên để mà mình được về đây đầy đủ phước báo nhân duyên nhiều à, nhiều tháp cúng dường xong à, ba ba lượt à, đem cái tâm thành của mình cúng dường đến sư ông <coughs> à, cái giác linh sư ông à, là một bậc à, đại sư cận đại để lại những à, về phương pháp tu tập tịnh niệm à, mật tịnh song tu à, đến bây giờ mà vẫn còn những cái giá trị nguyên nguyên sơ của nó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 À, đều chọn à, thành à, phật đạo